cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu ví dụ phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.000. Nó sẽ khó hơn một chút xíu so với phép trừ có nhớ trong phạm vi 10.000. Chúng mình cùng thực hiện. Cô có phép trừ 85.674 trừ đi 58.329. Chúng mình hãy cùng cô đặt tính. Khi thực hiện thì các con lưu ý này. Đặt tính ta đặt các hàng cùng một hàng đơn vị thì thẳng cột với nhau. Sao cho số bị trừ đặt trên, số trừ đặt dưới. Ta viết dấu trừ và kẻ phép tính. Khi thực hiện, ta bắt đầu trừ từ phải, từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị. Ta cùng thực hiện nhé. 4 không trừ được cho 9. Ta lấy 14 trừ 9 bằng 5, viết 5, nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. Và 7 trừ đi 3, kết quả bằng 4, ta viết 4. Đến đây thì lại hết có nhớ rồi đúng không nào? 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. 5 lại không trừ được cho 8. Lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7 và lại nhớ 1. 5

trừ đi 58.329 bằng 27.345.